nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa bạn thân ngoan ngơ như người xa lạ người mình bao năm chán gối bây giờ còn rồi xa nhau mấy ai trong đời hiểu thấu tiền khô cháy túi có ai hiểu ai nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà đọa đây trong cơn men đắng ôi đời còn làm phong ba biết bao ước vọng trôi qua còn nhớ bao năm xa rồi đời vui tuổi đỏ sóng chơi chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người bây giờ tình đến với tôi như mây từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu là khi biết đau biết khổ trăm chiều người đời điêu ngoa gian dối ưa thèm phù phiếm xa xôi có chăng chỉ là mơ thôi